Ngày 17 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Phan Thị Trúc Ly sinh năm 1986, trú tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, Trần Thị Dúng sinh năm 1986, trú xã Quà An, huyện Chợ Mới và Lê Giang Đường sinh năm 1959, trú phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Theo cáo trạng, Khoảng 14 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2020, tại khu vực ấp Hòa Long Ba, thị trấn An Châu, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang bắt quả tang đường cất giấu trong người trên 7,4 gram ma túy đá. Cùng thời gian này, đang trên đường đi bán ma túy, Ly bị lực lượng công an bắt quả tang, tăng vật thu giữ trên 4,9 gram ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ly, lực lượng công an tiếp tục thu giữ trên 419 gram ma túy đá cùng nhiều tăng vật liên quan. Qua lời khai của các đối tượng, ngày 13 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Dúng, thu giữ trên 162 gram ma túy đá cùng nhiều tăng vật liên quan. Trong quá trình điều tra xác minh, từ khoảng tháng 3 năm 2019 đến ngày bị bắt, Dúng đã nhiều lần mua ma túy về bán lại cho Ly và nhiều đối tượng khác kiếm lời. Ngoài việc mua ma túy của Dúng, Ly, còn nhiều lần mua ma túy của các đối tượng khác tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Dạng Giang, đem về nhà phân lẻ rồi trực tiếp hoặc giao cho đường đi bán cho các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh kiếm lời. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Dúng 20 năm tù, Phan Thị Trúc Ly 18 năm tù và Lê Văn Đường 8 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Dúng còn phải chấp hành bản án 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy đã tuyên trước đó tổng hợp hình phạt Dúng phải chấp hành là 37 năm tù. Công an thành phố Châu Đốc đang thụ lý vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Trước đó nhận được tin tố giác, khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 3, Lê Thế Hùng sinh năm 2003, trú tại khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, rủ Lê Danh Tính, sinh năm 2003, trú tại khóm Vĩnh Chánh Ba, phường Vĩnh Quân, đến khu vực Đình Châu Phú thuộc khóm Châu Quế Ba, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc để tìm trọng nhân đánh nhau. Tính cầm rửa đứng ngoài, Hùng cầm dao phóng lợn đi vào trong quán mì, khu vực gần đó tìm, nhưng không thấy nhân. Thấy anh Hồ Quốc Huy, sinh năm 1989, trú tại khóm Châu Quế Ba, đang đứng bán mì, nghĩ người này gây sự nên Hùng cầm dao đuổi chém. Hùng tiếp tục lên xe mô tô chở tính đuổi theo anh Huy ra đường Phan Đình Phùng. Thấy anh Huy đang trốn trong một đám ma ngang trụ sở công an thành phố Châu Đốc, nên Hùng chạy đến chém nhiều nhát, trúng vào tay trái của anh Huy. Sau đó Hùng lên xe cho tính chở về. Đến 11 giờ 15 phút ngày 15 tháng 3, Lê Thế Hùng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Châu Đốc đầu thú về hành vi trên. Tăng vật thu giữ gồm 5 cây dao phóng lợn, hai dao tự chế, một cây chĩa. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Châu Đốc ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thế Hùng để tiếp tục điều tra làm rõ. Mở rộng điều tra vụ án sai phạm trong đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế xảy ra tại Sở Y tế Sơn La. Ngày 17 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim An, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn. Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La xác định bị can An cùng với bốn đối tượng khác cùng thuộc Sở Y tế đã có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, tuyến xã, tuyến cơ sở y tế, gây thiệt hại ngân sách của nhà nước. Vào lúc 4 giờ ngày 17 tháng 3, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Công an quyền Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu vực bản Bún Bữa, xã Na Ư đã bắt giữ hai đối tượng Lầu A Dụa sinh năm 1983 và Lầu A Cú sinh năm 1994 là anh em ruột cùng trú tại bản Bún Bữa, xã Na Ư. Tăng vật thu giữ 9 bánh hình vuông được bọc băng keo màu đen chứa chất bột dạng nén màu trắng nghi là heroin, trọng lượng khoảng 3,2 kg. Tiếp đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3, tại khu vực mốc 71 thuộc địa phận bản Long Dạo, xã Sipavin, huyện Nậm Bồ, lực lượng phòng chống ma túy, bộ đội biên phòng và công an tỉnh phối hợp với đồn biên phòng Sipavin bắt giữ đối tượng Lò Văn Chun, sinh năm 1974, trú tại bản Hủy Lái, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì, Lào, và hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp, một ký thuốc viện, một súng kiếp, một dao nhọn. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Ngày 17 tháng 3, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa bắt quả tang hai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép 6 bánh heroin tại địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Theo đó, vào lúc 21 giờ ngày 16 tháng 3, lực lượng phòng cảnh sát ma túy tổ công tác 223 Công an tỉnh Hòa Bình trong khi làm nhiệm vụ tại km 100 cộng 500 quốc lộ 6 thuộc xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đã phát hiện trên xe ô tô mang biển số 30R 53654 vận chuyển 6 bánh heroin. Thời điểm kiểm tra, trên xe có hai đối tượng là Đỗ Văn Đức và Lê Ngọc Trọng, đều thường trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ban đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên ở khu vực xã Lóng Luông, huyện Chân Hồ, tỉnh Sơn La, mang về xuôi để bán kiếm lời. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Công tác kiểm tra giám sát phòng chống dịch được các ngành và địa phương thực hiện nghiêm ngặt, trong đó tiếp tục duy trì chặt chẽ các kiếp trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống dịch, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, siết chặt kiểm soát tất cả các đường mòn lối mở, không để lọt đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, trốn cách ly. Trong ngày 16 tháng 3, các đồn biên phòng bàn giao 15 trường hợp nhập cảnh trái phép cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, các địa phương đưa đi cách ly tập trung. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hiện nay, nguy cơ bùng phát dịch vẫn luôn thường trực, đặc biệt đối với các đô thị lớn, nơi tập trung đông người. Trong đó, nguy cơ xâm nhập dịch bệnh do tình trạng nhập cảnh trái phép là khá cao. Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục chú trọng vai trò của chính quyền địa phương và phát huy bài học quy động sức dân hoạt động hiệu quả của các tổ COVID-19 dựa vào cộng đồng – tăng cường siết chặt biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Thủ tướng cho rằng việc kiểm soát dịch bệnh hiện nay còn phụ thuộc nhiều vào việc phát triển vaccine. Tuy nhiên, nguồn cung ứng vaccine nhập khẩu còn hạn chế và vaccine trong nước dự kiến phải tới quý 4 năm 2021 mới có thể có vaccine. Trước mắt, cần tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K. Đây là những biện pháp phòng chống dịch đơn giản, kinh tế và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Sáng nay, Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau tại quán karaoke trên địa bàn thành phố Mỹ Tho làm một người chết và hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 45 phút cùng ngày, tại quán karaoke XO nằm trên đường Nguyễn Minh Đường, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, xảy ra vụ mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Trong lúc đánh nhau, Nguyễn Thanh Hải, biệt danh Hải Bạch, 32 tuổi, ngụ phường 2 thành phố Mỹ Tho, bị một thanh niên dùng vật giống súng bắn trúng. Hải được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Hai nam thanh niên khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong đó một người hiện cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh do bị trúng đạn. Nhận tin báo, công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến khám hiện trường điều tra nguyên nhân. Bước đầu, cảnh sát thu giữ được nhiều vỏ đạn ở trong quán karaoke và ngoài đường. Hiện chưa xác định được nguồn gốc loại súng và vỏ đạn này. Sáng 15 tháng 3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra và làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình thi công nhà xưởng của công ty Ford Bình Phước thuộc khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, làm hai người chết, một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 15 phút sáng cùng ngày, anh Lê Văn Lam, 35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, sử dụng xe cần cẩu biển số 50LA 1148 để cùng các công nhân thi công công trình nhà xưởng của công ty Ford Bình Phước. Tuy nhiên, khi anh Lam nâng móc cẩu lên thì đầu móc bất ngờ bị đứt cáp rơi thẳng xuống cùng với các công nhân đang thi công. Hậu quả làm anh Hoàng Thiên Nhiên, 33 tuổi, ngụ Đồng Nai và anh Hoàng Văn Hậu, 33 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh tử vong tại chỗ. Anh Hoàng Thành Đạt, 28 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk bị thương được đưa đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Chiều ngày 15 tháng 3, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện và bắt giữ liên tiếp 3 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam của một đối tượng. Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 6 kg ma túy nghi là cần sa để tiếp tục điều tra làm rõ. Qua công tác thu thập thông tin điều tra nắm tình hình, lực lượng hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào giám sát trọng điểm các lô hàng được gửi từ Mỹ về Việt Nam của một đối tượng ngụ tại biên hòa Đồng Nai qua kiểm tra thực tế, tập trung 3 lô hàng của đối tượng trên được gửi theo loại hình phi mậu dịch theo hình thức quà biếu, quà tặng trên chuyến bay từ Mỹ quá cảnh qua Nhật Bản về Việt Nam. Cơ quan chức năng phát hiện trong cả 3 lô hàng nêu trên đều chứa mẫu vật nghi là ma túy với tổng trọng lượng là 5,84 kg. Hiện cơ quan hải quan đã tạm giữ toàn bộ số tăng vật trên và phối hợp với các lực lượng chức năng để tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.